cả nhà hello cả nhà đây là con bạch tuộc một ký bảy gần hai 2 ừ. kg đã được uh, sơ chế qua là ngon bây giờ chúng ta sẽ ăn bạch tuộc ừ. bạch tuộc hấp gừng xả nha xả gừng rất là ngon ừ. rồi đây là có bà nội nữa tham gia nữa nha mời cả nhà ăn cho nó vui nha ừ. rồi mình ôm cái này lên giùm đây đó rồi bỏ trước nghiêng lại rồi không sao ok ừ, rất là ngon những món ăn rất là đặc biệt chúng ta sẽ ăn uh, bạch tuộc hấp xả gừng rất là ngon dạ. rất là tuyệt rất là tuyệt rất là ngon nha ừ. nước mắm nha Wow đây là nước mắm nước mắm uh, sơ chế rất là ngon à, thập cẩm rất là tuyệt vời Wow uhm. Wow đây con là con là một nước chấm rất là ngon hảo hạng nha tuyệt vời rồi bạn ấy chấm bụng ạ để cái sát vô rồi à, giới thiệu với cả nhà rất là ngon nha ồ ừ, đó là bá cháy ừ, ngon rồi cái đó đỡ không sao à, chúng ta sẽ dùng rất là ngon nha rồi, rồi được rồi được rồi rồi thế nói chuyện với mọi người nếu, nếu yêu thương thư thì thế nào nếu yêu thương thư thì hãy gọi điện cho thư nhé wow vâng. biết số của ba thư nè không chín bảy bảy năm sáu không năm sáu hai ừ, đúng rồi rất là tuyệt vời cảm ơn rất là nhiều nha Ừ, cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi chúng ta dùng thôi rất là ngon rồi em bằng thư lại là máy coi thử thấy mặt của ba không đây những người coi là cái món kia món trên bàn á đó ờ, có nhà cái ra cho ngon cả nhà ừ. tuyệt nha có thấy không có thấy thấy không thấy thấy luôn không thấy rồi ok được rồi là tốt nha ô oh, đó là tuyệt vời à. ừ. chúng sẽ chấm món à, bạch tuộc đúng không ừ. ngon ngon rất là ngon à, ok ừ, sao hết còn mực ờ, rất là ngon dai còn bà tuột vô rất là bự to chất lượng là ký bảy có một người bạn ở Nha Trang gửi cho gửi tặng rất cảm ơn nhiều trong mùa dịch Covid ăn ra đi mẹ ăn một chút đi này sách ăn cắm đi con ăn đi tôi mời cả nhà nha mời cả nhà ừ. Ừ, rất là ngon cũng chấm trứng trứng hấp xả với gừng thế là rất là ngon tươi ống ánh mà đặt nhìn rất là sảng khoái ừ. rất là nhiều luôn wow rất là ngon nhìn rất là thích ừ. ừ. ừ. ừ rất là ngon cả nhà nhìn thật khoái ừ. chấm rất là hợp khẩu vị bự như vậy mà ngon như vậy luôn hả? Rất là ngon. Mà nó có hai cái này nè, nó chín rồi. Ừ, hai loại nước chấm, hai loại nước sốt khác nhau. Ừ. Ừ, Hấp dẫn không? Hai loại nước chấm, hai loại nước sốt khác nhau. nhìn thấy gì Nhìn là thấy ghiền liền nha. Đúng không? thảo đã là rất là ngon ừ. Ừ. ừ. rất là mềm ừ. cái cặp mà chúng ta ăn được cũng được mà không ăn thì chúng ta để xào ừ. xào thịt rất là ngon ừ. rất là trắng trẻo sớp và tuột nhìn thấy đã ghê ừ, ừ. sớp quá ngon ừ. nhìn ừ, hấp dẫn <coughs> cảm ơn à, cảm ơn một người bạn ở nha trang ừ. tuy mùa covid rất khó khăn nhưng mà cũng ờ, bằng một trở ngại để gửi cho ừ. Ừ. mùa dịch mười chín đó là quý ừ. à, mà nha một bạch tuộc khổng lồ khổng lồ luôn á nó nó bự thêm ừ. nữa là là chắc nó bằng tư luôn rồi ạ ừ. khổng lồ đúng rồi khổng lồ quá khổng lồ khổng lồ ờ cái đít nó nè ừ. cái đít nó lại phú mọc ra ừ. giờ mình phải cắt cái đít nó ra mình cắt mấy cái, cái xứ của nó nè à, nó chấm nó ừ. chấm rất là ngon mời cả nhà mời đến máy bên này nữa Mà cả nhà Mà gà thôi Nấu ăn Ăn chứ Đây, rau non rất là ngon à. Rồi, thử bỏ vô giữa cuốn lại ừ. Rất là Hôm nay chưa Thư sẽ chấm với cái, nước sốt nè nè Dài nước này nha Cái này gần không nhớ không được nên là nước sốt rất là tuyệt vời nói chuyện với cả nhà nghe đi thư ừ. thôi chuẩn bị vào lớp 1 rồi nha đúng rồi ừ Ừ. Rồi ba cà chua để trong đây cũng ngon lắm Rất là ngon Cà chua để trong đây rất là ngon nha ừ. Hấp ừ, Báo cáo với cả nhà Mình ờ, là chú của mình thường nha Wow à, ờ, Nên tên của Minh Nguyễn hoặc là liên quan đến Minh Nguyễn là mình sẽ quản lý đó, các cái nhà nha đó, mình sẽ quản lý kênh đó. đó và những số điện thoại ai có liên hệ thì liên hệ với mình nha em cảm ơn rất nhiều ạ à. ừ, không có cha nha thì cô chú nha mọi người ủng hộ chia sẻ nha cho một like ừ. rồi bà nội đã quay lại đây là Đây là Ngọt rất là ngọt Được rồi Hấp dẫn Ngày là rất hấp dẫn rồi ừ. Trời ơi, cái gì nó dính đây nè Rất này Trời mấy cái ngọt ngọt này Đúng rồi, cái đó nó ngọt Đó là trứng, trứng của Trứng của anh ừ, Trứng, ừ. trứng Trứng anh để vô Thường Mấy quay đang quay muốn ăn cho nó ngon mọi người thấy ha ừ. ừ. mọi người đồ bảy thấy ừ. Ừ. ừ. chặn ừ. qua cô giáo bảo ờ, nhà trường chỉ bán sách với ờ, đồ đồng phục còn mình phải tự mua bổ mua ly bút bảo dài dài thể dục á ừ. chứ không phải giống mỗi giáo ừ. dài thể dục dài một ngày ừ. thứ mà thể dục thì môn ừ, đó. một cái bộ đồ thể dục nữa mưa 117 mưa đôi dép tối qua làm sao đôi dép bác hồ mới được ừ. ừ, có là sao á ừ quá dép bác hồ đôi giày mát qua làm sao ừ. như dép về dép bác hồ là ừ. ăn lên ăn đẹp một cái vui ăn đây là hồ mới được ừ, à, nào, Trắng cái đó thì nấm gọn lại chứ.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 đừng mua cái màu mà màu nâu nâu nó cho sạch mà do đó, sạch đừng mua à, bác hồ có bác hồ bác hồ mang dép màu nâu à ừ. đúng bác hồ mang con sâu nếu con sâu vừa biết rồi con bác hồ mang dép màu nâu à ừ. đủ rồi ừ. đừng mua dép trái dép đồ giòn rồi nó dơ ừ. biết à, à Mua Thì sắp tới là sẽ học online ở nhà học trên điện thoại Chồng mua hết về cho học cái đây trường đó trường tập kết cho trường tới trường giờ trước mắt là là là, là, là. À, tao không ăn còn, à, còn, ở nhà học ở nhà xong đây là trứng này ở nhà cua trứng rất là ngon ờ trứng này trứng nó rất là bự nhiều lắm nãy giờ ăn chưa hết luôn ờ, trứng nhiều lắm cực kỳ ừ, ngon ừ. Ừ chứ là đồ mà là thủy con có chứ ừ. mọi người coi hát mà đúng không đúng không mọi người là rất là nhiều, nhiều thứ lắm nè rồi thôi giờ mấy cái mấy cái chấm chấm này để nó hút qua dưới á rồi thì thư nè hãy gắn nhau một mai ừ. Ừ. Ừ, quá à. rất là dài cô giáo hai đứa con rồi ừ. cô giáo mày được con ba mươi ba mấy mười cô giáo ờ, có thằng họ bò rồi trước không à, qua lại quả nữa đón lên bố lại nữa trường này không biết sao vì cục mà mang kỳ cục bó đó lạ ừ. tối thì lậu cô khóc tùm lum ơi không biết cái gì mà ông gỡ là thấy cái cục cục nè à, gửi về có ăn ăn hải sản thấy mọi người ăn sao mà giờ cứ ăn kỳ vậy à. ừ. Ừ. <laughs> ừ. chi nữa à, quá. Đây, đây. chỗ chỗ lắm ai cũng thấy hết nha à. mở cái nhà nha ừ. mà cái nhà qua bà cháu mà kia làm bánh bao ngon rồi. Ừ. Ngon tivi không? Đúng không? cô giáo với nhiều người hỏi quá hỏi quá đầu đất này cô giáo ráo ràng trả lời mệt mà xỉu luôn hỏi hoài rồi giờ cua thà nó rồi quá rành rồi biết thấy là gì là họ bỏ trong mày rất là ngon ngon tôi là tôi chua chua nó chua chua ngọt ngọt ngon Nở ơi Nó nghe nè Nó trứng rào ừ, Cắt cam cân Chấm Cắn ra chấm ra Nhậu xuống ngồi xuống đi, chấm mới qua chứ Ngồi xuống 关了呀。嗯。 mời cả nhà nãy giờ tôi không có mời nha ừ, cả nhà sức khỏe nha sớm vượt qua đại dịch bệnh nha nhà sức khỏe nha ừ. Sống vượt ra bệnh dịch ừ. Vượt qua bệnh dịch Covid-19 số 1 mời cả nhà nha mời chúc sức khỏe hết cả nhà nha ai có món nào hấp dẫn hay thì comment xuống bên dưới viết xuống bên dưới rồi chú cháu tôi sẽ uh, làm và thực hiện trong mùa covid này rảnh rỗi Thư lại chào khán giả nha và mọi người nha chúng nữa chúng nữa hiểu xong rồi chào nha ừ. Hương đem chai nước ra đâu? Cầm lên chai nước qua cái ly. nước siêu này. ừ, bữa nay uống nước và cũng cuối video xin chúc sức khỏe đại gia đình sớm vượt qua dịch bệnh nhân tiền ở nhà mình nó được tiêm vaccine một số người nên cũng đỡ nếu mà tiêm vaccine sớm được mà phòng ngừa bệnh 5 k cái bộ y tế thì nó sẽ đỡ vâng. sẽ đỡ bệnh dịch nhiều và sẽ đỡ gây thương vong tử vong là điều đáng tiếc ừ. nên cảm ơn mọi người theo dõi và nhớ sạc like xuống bên dưới bình luận và có những món ăn ngon của ba miền ừ, cả nhà yêu cứ hướng dẫn và comment xuống để cho gia đình và mình nhất là Minh Thư sẽ cố gắng sẽ trong khoảng cách dịch sẽ làm cho mọi người xem vui hơn nữa ừ. cái này là tặng cho cho bộ y tế ừ. dạ, cảm ơn ạ ừ. cảm ơn cái quay cái này để tặng cho bộ y tế rồi nè bữa nay à, thư à, có thể kêu chú bằng ba được thoải mái không sao hết dạ. nha ok đừng cả nhà nha dạ. chú nhà sức khỏe ừ. bye bye ờ. bye bye cả nhà